Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dương Watt. và hôm nay đồng hồ Dương Watt chúng tôi review giới thiệu với anh em bốn mẫu đồng hồ 6 kim của thương hiệu Sunrise đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Dương Watt chúng tôi. Vâng, trong thời gian qua thì cũng có rất nhiều anh em hỏi đến những mẫu đồng hồ 6 kim thì hôm nay đồng hồ Dương Watt chúng tôi mới có thời gian để review giới thiệu với anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em. Vâng, trước màn hình anh đây là một mẫu đồng hồ 6 kim của thương hiệu Sunrise. Phiên bản vỏ và dây là thép 316L mạ PVD màu vàng, rất là đẹp. Kim nung xanh rất là trẻ trung năng động này. Thì à, về thiết kế của mẫu đồng hồ này thì à, tọc số la mã rất là đẹp, này rất là đẹp luôn. À, về chất liệu kính là kính sapphire, Đấy, thép 316L độ chịu nước của mẫu đồng hồ này 3 ATM cho phép anh em đi bơi rửa tay thoải mái luôn Vâng, về chức năng của mẫu đồng hồ này thì đây gồm có là phần kim dây ở cọc số 6 giờ này lịch thứ ở cọc số 9 giờ này và lịch ngày ở cọc số là 3 giờ Đấy, và có vòng 24 giờ ở cọc số 12 giờ Đấy, vòng bộ kim mắt ngỗng này cũng rất là đẹp này anh em này cực kỳ là chất luôn thì mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất là cao bởi vì được thiết kế phần mặt đai hồ này không khác gì một chiếc đồng hồ rất rất là đắt tiền luôn Đấy, rất rất là đắt tiền nó phải trên chục triệu trở lên ý, thì mới có được cái mặt bài ồ đẹp như thế này mà trong khi đó thương hiệu sunrise này thì lại rất hợp lý anh em nhé có 2 triệu 690 là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ chính hãng rất là đẹp như thế này anh em ạ giá của em nó là 2 triệu 690 anh em mua chúng tôi sẽ sale cho anh em 20 phần trăm nữa thì còn khoảng tầm 2 triệu mốt 2 triệu 2 gì đó thôi anh em ạ quá rẻ cho một chiếc đồng hồ chính hãng như thế này luôn rồi bây giờ tôi lại tháo khoảng bông ra để cho anh em xem qua Vâng. anh em có thể nhìn xem rất rất là mỏng luôn về thiết kế của mẫu đồng hồ này rất là mỏng đây về độ dày của em nó thì tôi sẽ đo cho anh em xem nào đây có 7.6 anh em nhé một chiếc đồng hồ rất là mỏng luôn 7.6 là một chiếc đồng hồ khá mỏng rồi Đấy, rất là mỏng luôn rồi đường kính của em nó nào để anh em có thể ướm lên tay mình nhé đây đường kính của em là là 41 anh em ạ đường kính 41 rất là hợp lý này đúng 41 luôn gần như cái đường kính này thì anh em nào cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này anh em là cứ khoảng tầm 5 năm cân đổ lên mà khoảng tầm 75 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này thoải mái luôn và cổ tay thì có khoảng 16 17 18 19 là đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp luôn ok rất là đẹp luôn anh em nhé rồi bây giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em có thể chiêm ngưỡng qua nhé đeo thử lên tay phải để anh em có thể nhìn qua đây anh em này vâng cổ tay của tôi là 18 cho nên là đây anh em có thể xem này rất là hợp lý luôn vâng cổ tay của tôi thì đeo mẫu đồng hồ size mặt 22 thì nó sẽ đẹp hơn Đấy, sẽ hầm hố hơn một chút bởi vì tôi thích đeo nó to một chút tùy anh em anh em nào thích đeo những cái mẫu nhỏ nhỏ nhất là những cái người Hàn Quốc anh em à tôi cũng nó để ý rồi họ đeo những cái mẫu đồng hồ như của phụ nữ ấy bé bé bé thôi họ cũng không cần thiết phải to lắm nên rất là buồn cười như vậy nhưng mà tôi thì tôi lại là thích đeo cái gì là to khỏe một chút thì nó sẽ đẹp hơn thì đây là một mẫu đồng hồ thể thao anh em nhé đây là một mẫu đồng hồ với thiết kế là kiểu dáng thể thao sport rất là khỏe mạnh rất là chất về phần dây vỏ rất là đẹp luôn đây còn nguyên siêu đây em nhé đây dây bóng nguyên siêu luôn chưa bóc luôn Đấy, đây là phần khóa em nó đây đây phần khóa đây có logo sunrise này rất là sắc nét luôn cực kỳ sắc nét luôn đây là phần mặt này em nó đây Đấy, độ chứa nước là 3 tm này Đấy. kính sapphire này đây mã về nó đây mã của em đó là NO1134SH Đấy, giá thì cũng rất hợp lý cho anh em từ thương hiệu Sunrise này thì là nó đến từ Thụy Sĩ Đấy, nhưng nó được sản xuất tại nước thứ ba cho nên là giá thành của em nó cũng à, rẻ hơn vâng anh em là người sành sỏi thì anh em cũng biết rồi thì bây giờ kể cả thương hiệu iphone này samsung này đấy người ta đều đặt nhà máy ở các nước khác để làm sao để giá thành mọi cái nó cũng rẻ hơn thì sunrise này nó là một thương hiệu cũng không ngoài lệ ở việc đấy anh em nhé săn ra này nó đến từ thụy sĩ này nha, anh em nhìn này suýt mét đây này nó có chữ suýt đây đây anh em nhìn thấy không dưới logo nó có chữ suýt đây này đấy vâng cho nên là cái giá thành của em nó cũng rất hợp lý cho anh em thì nó thật ra mà nói như thế thì người Việt mình được hưởng lợi rất là nhiều vâng như thương hiệu Sanda này mà được sản xuất tại Thụy Sĩ thì tôi đoán rằng cái mẫu đồng hồ này phải trên dưới chục triệu chứ không phải là hai triệu hơn hai triệu như thế này đâu cho nên là anh em cứ cân đối xem thương hiệu Sanja này đeo cực kỳ bền bỉ và cực kỳ tốt luôn bởi vì người ta quan tâm đến chất lượng nhiều hơn và cái tiêu chí của người ta sản xuất ra thương hiệu Sanja này là quan tâm đến chất lượng chứ không phải là người ta làm thương hiệu nhiều ờ, như một số thương hiệu khác anh em ạ rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai Vâng, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ tôi cũng làm khá nhiều video về mẫu đồng hồ này rồi. Đây là một mẫu đồng hồ gần như là đẹp nhất của thương hiệu Sunrise anh em ạ cũng là thiết kế 6 kim nhưng mà mặt được thiết kế dạng 3D đây anh em nhìn này có cái vòng tròn nó nổi lên luôn đây này anh em này thiết kế mặt 3D rất rất là đẹp đây đây là một mẫu đờ mi đấy, pha giữa vàng và bạc rất là nổi bật về mặt IO thì anh em cũng nhìn thấy đâu thì cọc số là được điểm những viên đá lấp lánh đây đấy, tạo một cái gì đó nó rất là đẹp rất là lịch lãm và rất là khỏe mạnh luôn cực kỳ đẹp luôn này viền benzen được điểm vàng kim rất là nổi bật luôn cực kỳ là chất luôn ở mẫu đồng hồ này thì chức năng của em nó thì cũng có lịch thứ ở cọc số 3 giờ này kim dây ở cọc số 6 giờ lịch ngày ở cọc số 3 giờ và vòng 24 giờ ở cọc số 12 giờ đó kim có dạ quang sáng vào ban đêm cho anh em kim giờ và kim phút có dạ quang sáng vào để ban đêm cho anh em đây rất là chất luôn đây phần khóa này thì khóa này là khóa bướm anh em ạ đây Đấy, khóa bướm đó, tôi sẽ tháo ra phải nói với anh em rằng đây là một mẫu đồng hồ tôi bán rất là chạy trong thời gian qua bởi vì cũng được rất nhiều anh em đón nhận về mẫu đồng hồ này kể cả tôi cũng đang đeo một chiếc đồng hồ như thế này luôn đấy mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất là đẹp đánh giá rất là đẹp về phần dây tôi không chê được điểm nào luôn anh em nhìn này phần dây được thiết kế cực kỳ chắc chắn mà rất là nặng luôn vâng thép 316 là rất là xịn sò này phần dây được thiết kế rất là đẹp đây nó còn bọc giấy bóng nhá nếu khi anh em bỏ giấy bóng ra nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn đây còn đây phần khóa này phần khóa bao giờ có logo của em nó đây logo này đây là phần đáy này mã của em nó là 1146SA độ chiều nước cũng 3 TM thép 316L mà kính sapphire và bảo hành 2 năm cho anh em đây giá của em nó này giá của em nó là có 2 triệu 990 nghìn thôi anh em mua online chúng tôi cũng sale cho anh em 20 phần trăm luôn anh em nhé rồi bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em chiêm ngưỡng qua này Vâng anh em nhìn này rất là đẹp đúng không ạ Cực kỳ là sang luôn Thiết kế đờ mi cực kỳ nổi bật và trẻ trung. Anh em làm cứ khoảng tầm 18-20 đổ lên và khoảng 40 đổ xuống. Đeo mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là quên sầu. Quá chất luôn. Đẹp luôn anh em ạ. Rất là sang tay. Rất là khỏe. và vâng, rất là thể thao và rất là support luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ đo cái sai mặt để cho anh em nhìn thực tế luôn. Đây. Rồi giày trước đây, độ dày của em nó có 8.9 thôi, rất là hợp lý. À, sai mặt nè. Đây, 42.1 anh em ạ. Quá là hợp lý luôn cho một mẫu đồng hồ tuyệt vời như thế này. Giá dưới 3 triệu mà có một chiếc đồng hồ săn dây như thế này thì tôi nghĩ là quá nên mua anh em ạ. Quá là đẹp luôn, không phải nghĩ gì nữa rồi. À, thì những mẫu đồng hồ này hiện tại tôi cũng có rất nhiều màu khác nhau để cho anh em lựa chọn nhé mặt đen mặt trắng mặt xanh mặt vàng nói chung là có đầy đủ hết các màu cho anh em ví dụ anh em không thích cái màu này anh em thích một màu vàng hoặc là màu bạc như nào thì anh em có thể comment dưới video này để chúng tôi gửi hình ảnh cho anh em xem nó rất nhiều màu khác nhau anh em ạ màu thứ ba rồi trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ bán cũng khá là chạy tại giờ bắt chúng tôi thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là khỏe mạnh thể thao luôn rất khỏe mạnh từ dây cho đến vỏ cho đến mặt đai ổ được thiết kế cũng rất là khỏe mạnh luôn thì à, mẫu đồng hồ này cũng được thiết kế là đờ mi pha giữa bạc và vàng rất là nổi bật ở viên benzen của mẫu đồng hồ này có các ký tự đây số để cho anh em xem giờ nó cũng dễ hơn cũng như là để bơi lội thì mình xem giờ dưới nước nó cũng rất là rõ ràng vâng về chức năng của mẫu đồng hồ này thì gồm có lịch 24 giờ cọc số 3 giờ này và có cái chế độ thể thao ở cọc số 6 à, giờ thì ví dụ ta bấm đây đấy nó sẽ di chuyển đấy anh em này đây bấm tiến hoặc bấm lùi em nó sẽ tiến hoặc lùi cho anh em đây là cái chế độ thể thao cọc số 6 giờ rồi và có lịch thứ ở cọc số 9 giờ đấy, ở lịch thứ ở cọc số 9 giờ cũng rất là hay luôn kim mũi tên này cũng rất là đẹp luôn này có điểm dạ quang sáng vào ban đêm cho anh em đấy kể cả kim dây cũng có luôn anh em nhé mẫu đồng hồ này được thiết kế rất là khỏe khoắn vâng anh em nào thích một chiếc đồng hồ khỏe khoắn thể thao một chút để đeo văn phòng hoặc là vận động ngoài trời hoặc là du lịch picnic hoặc là mọi hoạt động của anh em thì tôi nghĩ đây là một chiếc đồng hồ không nên bỏ qua rồi Đấy, anh em nào thích nó khỏe khoắn một chút thì tôi nghĩ là nên đeo mẫu đồng hồ này rồi mẫu đồng hồ này thì có mã đây vâng mẫu đồng hồ này có mã là dm 760 SWA và giá của em nó đây là có 2 triệu 990 nghìn thôi cũng quá là hợp lý anh em mua online chúng tôi cũng sale cho anh em 10% nhé rồi bây giờ tôi sẽ đo sai mặt cho anh em để anh em xem qua nào sai mặt trước nào xem là sai mặt em nó bao nhiêu đây sai mặt của em nó là 43 đeo mẫu này thì mới quên sầu luôn quá đẹp và độ dày là có một phân gọi là 10 mm đấy rất là hợp lý rồi bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem qua như tôi đấy là tôi phải đeo cái mẫu này nó mới to khỏe đấy đây anh em nhìn này rất là đẹp đúng không ạ đấy đeo mẫu đồng hồ này ở cổ tay 17 18 19 20 quá đẹp luôn Đấy, đẹp nhất là 18 19 là anh em đeo mẫu đồng hồ này quá tuyệt vời. Đẹp luôn anh em ạ. Chất chưa? Rất là khỏe khoắn luôn. Rất là thể thao anh em ạ. Quá đẹp. Đấy. Hiện tại cũng có rất nhiều màu khác nhau ở giờ quát chúng tôi, gồm có mặt đen, mặt bạc này, rồi là dây à, bạc này, dây đờ mi này, dây vàng toàn bộ hết các thứ này rất nhiều màu khác nhau có đến năm sáu màu anh em ạ cho nên anh em bảo là không thích màu này thì anh em có thể gọi điện cho chúng tôi để để chúng tôi gửi những màu khác cho anh em xem đấy mẫu đồng hồ này được thiết kế cái viền benzen này anh em rất là đẹp luôn này cực kỳ khỏe luôn răng cưa rất là đẹp cực kỳ đẹp luôn rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ tư cũng là mẫu cuối cùng trong buổi review hôm nay thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là à, sang trọng lịch lãm cũng như là rất là khỏe mạnh luôn cũng rất thể thao sport về mặt dial được thiết kế cọc số La Mã này rất là nổi luôn, cực kỳ nổi trên cái nền dial màu đen này. Và chức năng của em nó thì cũng có lịch ngày ở cọc số 2 giờ, lịch thứ cọc số 10 giờ và kim dây đấy ở cọc số 6 giờ truyền thống luôn. Đó, đây sàn sunlight switch đây anh em nhé, switch made đây này. Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi, mã của em nó nào? Mã của em nó là 747 SWA và giá của em nó này giá của em đó là 2 triệu 490 nghìn và vâng, quá rẻ luôn anh em ạ có 2 triệu 490 nghìn mà sale 20% nữa thì còn khoảng tầm 2 triệu thôi là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ quá đẹp như thế này rồi vâng cách đây mấy năm trước thì tôi cũng đã tặng cho à, một ông anh chơi thân à, một chiếc đồng hồ khi ông ấy vào nhà mới chiếc đồng hồ như thế này và đến bây giờ ông ấy vẫn đang đeo anh em ạ vâng rất là bền bỉ và rất là à, đẹp luôn rồi thì về chất liệu của mẫu đồng hồ này cũng như những mẫu đồng hồ săn dai kia thì đều là thép 316L và mặt kính sapphire chống xước và độ chịu nước là 3 tm bảo hành 2 năm cho anh em rồi bây giờ tôi sẽ đo cái size mặt của em nói cho anh em chứng ngưỡng nhé đây size mặt của em nó là 38.9 gọi là 39 đi Đấy, độ dày nè độ dày là 7.7 quá là mỏng luôn rất hợp lý anh em ạ à vâng sai mặt 38.9 gọi là 39 đi thì dành cho anh em nào có cổ tay vừa phải trung bình thì ví dụ chẳng hạn như anh em nào à, khoảng tầm 65 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok này hoặc là có cổ tay khoảng 17, 16, 15 dành cho anh em nào có cổ tay vừa phải nhỏ thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok luôn rất là ờ, đẹp luôn anh em ạ rồi bây giờ tôi sẽ đeo lên tay thử cho anh em xem đây anh em này Đấy, cổ tay của tôi 18 thì đeo nó hơi nhỏ so với cổ tay của tôi Đấy, nếu là anh em nào có cổ tay 17, 16, 15 thì đeo mẫu đồng hồ này khỏi bàn rồi. Rất hợp lý luôn, rất thể thao và cũng rất sport này. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là nổi bật lịch lãm luôn. Đấy, anh em nào đeo văn phòng, học sinh, sinh viên, công nhân, ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Rất là trẻ trung, cứ khoảng 45 tuổi đổ xuống thì thoải mái đeo mẫu đồng hồ này luôn. Quá đẹp ạ. À. Vâng, rất là chất luôn. Với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng đây anh em này. Đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Sunrise một chiếc hộp dập hoa văn rất là đẹp này thương hiệu sàn dài đây in những sắc nét này đây bên trong này Đấy, bên trong của cái chiếc hộp như này đây là một chiếc hộp chính hãng luôn và vâng, ngoài ra thì à, có thẻ bảo hành đây đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế luôn anh em nhé đây là một chiếc thẻ bảo hành này để mà sau đây để điền những thông số kỹ thuật cũng như là thời gian bảo hành cho anh em ở đây rồi hiện tại thì sản phẩm đang được bán tại hệ thống đồng hồ dưới quát anh em nhé tại tầng G trung tâm thương mại Jordan này đường Mỹ Đình Mỹ Trì Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội này tầng hầm ờ, Bixi Savico Long Biên này số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Ninh Long Biên Hà Nội này và có website thì chẳng hạn như anh em là không thích những cái mẫu này thì anh em có thể lên website chúng tôi xem những mẫu đồng hồ khác à, chúng tôi cũng có rất nhiều những mẫu đồng hồ khác ở trên website để cho anh em lựa chọn ngoài ra thì chúng tôi có số hotline đây anh em có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để chúng tôi gửi hình ảnh sản phẩm cho anh em theo yêu cầu của anh em anh em nhé rồi trên 4 xem ưng được mẫu nào thì hãy à, liên hệ với chúng tôi để sở hữu em nói anh em nhé rồi anh em ai xem video nhớ like share chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dưới quát chúng tôi cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi à, review về sản phẩm trong thời gian tới rồi bây giờ thì tôi cũng xin à, kết thúc video này tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau xin chào và tạm biệt